Xin chào tất cả anh em đang xem video của tôi ngày hôm nay nhé Thì để đến video ngày nay Tổng đại lý đồ chơi cầu bịp sẽ cho ra mắt Và giới thiệu em những cái loại sản phẩm đồ chơi đồ bịp cao cấp hiện đại nhất về cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu Thì những sản phẩm đồ bịp trước đây của bên công ty tôi giới thiệu ra thị trường ấy thì mình phải luồn những cái nắp hay cái đĩa hay những quần hột vào sân chơi mình đánh bị được đó là điều rất khó khăn trong thời buổi khi những cái con bạc già nô năm rất là nhiều đấy mình vào sân chơi đấy cáo già thợ thuyền rất là nhiều mình muốn luồn đồ là điều khó khăn vậy mình sử dụng những cái đồ bịp nào hiện đại mà mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn những con hộp vào sân chơi đánh đánh bịp đập thì hai sản phẩm hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em sẽ giúp anh em làm điều đó thì hai sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là máy nghe hột bầu cua và cái máy nghe hột tài xỉu thì cách thức sử dụng của hai sản phẩm đồ bịp này như thế nào thì sau đây tôi sẽ giới thiệu anh em thì tôi sẽ giới thiệu cách thức sử dụng của cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu trước sau đó tôi sẽ giới thiệu cách thức sử dụng của sản phẩm đồ bị chơi bầu cua thì để chứng minh là cái video này không gian dưỡng cắt ghép thì tôi sẽ bấm giờ trên cái điện thoại tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây để chứng minh với anh em rằng video này tôi hoàn toàn tôi quay 100 trăm và tôi sẽ không cắt ghép hay dàn dựng em nhá tôi sẽ bắt đầu bấm giờ cho anh em xem này đấy thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu anh em trên màn hình đây là cái máy nghe hộp tài xỉu rất là hiện đại nhỏ gọn thì cái máy này sẽ bao chống tương ngột anh em chỉ cần cách thức đơn giản thôi là mình vào sân chơi sòng sới anh ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét đổ lại đấy thì khi nhà cá người ta sóc bộ hột nó phát tiếng kêu máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo em biết có tài có xỉu đấy em nhá thì tôi xin nhắc lại anh em một lần nữa là cái máy nghe tài xỉu này nó bao trúng tiếng ồn này nhá thì có người nói đông người nói máy sẽ bao trúng tiếng ồn và nó chỉ phân tích và sẽ nghe cái bộ hột tài xỉu phát ra thôi và sau đây tôi sẽ giới thiệu qua về những sản phẩm là cái nắp cái đĩa và những bộ hộp quay video tôi chuẩn bị sẵn đây thì để chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng đồ chợ ấy thì tôi sẽ lấy những cái bộ hộp mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây đấy, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp để quay video anh em và chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng đồ chợ tôi đã ngâm cái bộ hộp này vào cái bát nước muối rất là mặn rồi đấy thì bước đầu tiên trong việc thử hộp là ngâm nước muối đổ ấy đã xong sau đây tôi lau khô đi và tôi sẽ thử cục hít qua nắp qua đĩa qua những bộ hộp để kiểm chứng và chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ nhá ấy tôi đã lau khô bỏ rồi đi rồi thì em trên màn hình đây là cái cục hít thử đồ rất là mạnh em nhá cục hít thử đồ này nếu mình thử qua nắp qua đĩa có những bộ hột nó là đồ bịt nó chặt đồ thường đồ chợ hít em nhá tôi thử luôn cho anh em này anh chưa hoàn toàn không hít luôn đấy đĩa này lên bộ hột này anh chưa hoàn toàn không hít như nào luôn chiếc nắp này hay gọi là cái xị đấy anh chưa hoàn toàn không hít vì nó là 100 trăm là đồ chợ nhá đấy thì test qua những cái nắp cái đĩa qua những bộ hộp đã xong sau đây vào cuối cùng là xoay vào đèn điện thoại đấy để chứng minh một lần nữa là đồ quay video một trăm tôi sử dụng đồ chợ đấy thì cứ vào xong vào sới vào sân chơi nhé, hộp nào trắng tinh ý, thì anh em nên chơi và nên sử dụng còn hộp nào đen xì không nên chơi không nên sử dụng em nhá đó là hộp công chuyện anh chưa soi xuyên luôn một hộp này hai hộp soi xuyên này đấy trắng tinh luôn và hộp cuối cùng đấy em trên màn hình chưa ba hột trong tinh luôn thì vào sau đây vào cách thức sử dụng của cái máy nghe hột tài xỉu để anh em xem hãy xem kỹ các bước tôi sử dụng để khi sau này anh em có sản phẩm máy nghe hột tài xỉu hiện tại nó đánh anh biết cách chơi cách sử dụng nhá đấy thì mang mình mang cái máy nghe vào sân chơi sòng sới để cho là cái người ta anh em bật máy lên đấy tôi bật máy lên để cho người ta sắp ba tiếng đầu đấy để máy nó nghe phân tích và nó sẽ báo hết từ tiếng thứ tư đi nó sẽ báo anh em chuẩn xác nhất có tài xỉu đánh anh nhá tôi test luôn cho anh em này mình sắp xong mình để xuống 1 đến 3 giây bỏ này đấy 146 11 điểm tài này một ván này hai ván này mình để 3 giây nữa tôi mở này 113 5 điểm này test tiếp này đấy để 3 giây xong rồi đấy ấy thì tiếng từ tiếng thứ tư đi sóc thì máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ bán với con tài có chỉ đánh đánh nhá sóc đấy mình sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây máy sẽ nghe phân tích và sẽ báo biết có tài có xỉu đánh đánh như thế này máy nghe nghe và phân tích và báo tôi biết là một trăm trăm có tài nhá mở lắp cái này là có tài này mở này có tài nhá 336 12 điểm tài đấy rất là chuẩn xác luôn thì tôi xin lưu ý lại một lần nữa nghe là cái máy nghe tài xỉu này nó bao chống tiếng ồn này nhá cả những người nói xung quanh đấy hay hát hò hay ầm hoang gì máy vẫn bao chống tiếng ồn và chỉ nó nghe được nhận diện được cái bộ hộp và tài xỉu phát ra đấy nhá sắp tiếp cho em sắp loạn lên luôn này đấy như thế này máy nghe nghe và phân tích và báo tôi biết là con tài nhá mở lát tiếp theo sẽ có tài này mở này có tài nhá hai ba sáu mười một điểm tài đấy rất là chuẩn xác cái máy nghe hộp tài xỉu này tiếp tiếp này ấy như tiếng này máy nghe và báo cho biết là có xỉu nhá một trăm trăm là có xỉu này mở lắc nó có xỉu này có xỉu em nhá một ba sáu mười điểm xỉu đấy rất là chuẩn xác test tiếp em tiếng nữa này đấy như tiếng này máy nghe phân tích và báo cho biết là có xỉu tiếp nhá mở lắc tiếng này là có xỉu này mở này có xỉu em nhá một ba bốn tám điểm xỉu tôi tắt cái máy báo đi này đấy và tôi sau đây tôi sẽ test cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua đấy cái cách thức rất là đơn giản cũng như là cái máy nghe hộp chơi tài xỉu thôi làm sao mình mang một cái máy nghe chơi bầu cua này vào sân chơi sòng sới anh ngồi trong phạm vi bán kính 3 mét đổ lại đấy thì khi nhà cái người ta sắp bộ hộp nó phát tiếng kêu máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo biết chuẩn xác nhất là có con gì để em đánh em á thì tôi xin lưu ý lại một lần nữa là cái máy nghe hột bầu cua này nó sẽ bao chúng tiếng ồn cả cả anh em mình cũng nói đông hay mình cứ ồn nào máy nó bao chúng tiếng ồn mà nó chỉ nghe nhận diện được cái bộ hột bầu cua nó phát ra đây nhá ấy thì sau đây tôi sẽ test qua những cái nắp cái đĩa và những bộ hột ở đây để kiểm chứng và chứng minh là đồ 100 trăm video một đồ 100 trăm tôi quay video tôi sử dụng là hoàn toàn đồ chợ nhá ấy thì em chơi cục hít này nên rất là mạnh rồi đấy tôi sẽ sóc lên và tôi đã chuẩn bị sẵn bốn hộp từ đây đấy anh em thử luôn cho anh em mình biết đây là cái cú kít thử đồ này thử luôn cho anh em này nếu như là hột con tang thích hộp công chuyện nó hết chặt rồi nghĩa này rất là ok luôn đấy đến cái nắp này em nhỉ không nghĩ là cái nào vì đây là cái nắp bôi để canh hàng ngày em thấy chưa đấy tôi canh hàng ngày đấy sau đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên bao hột để quay video giới thiệu anh em xong thì khi quay xong trên cái bộ hột này tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra để chứng minh là đồ 100 trăm tôi quay video tôi sử dụng hoàn toàn đồ chọn nhá tôi sẽ lấy một hộp để sẵn đây để cho nhận biết đó là cái gì khi máy nó báo và phát ra nhá đấy mình đến sân chơi này mình bật cái máy nó báo lên đấy mình để nhà cái nó sóc ba tiếng đầu tiên này nhá đấy một tiếng này mở phát này đấy cứ sóc xong đặt xuống một đến ba giây để máy nó nghe và phân tích em nhá đấy hai tiếng này mở cho em xem này bầu cua gà đấy sắp tiếp tiếng nữa này đấy để một ba giây này hai tôm một gà đấy từ tiếng thứ tư đi máy nó sẽ nghe nhận diện và sẽ báo biết có con gì để em đánh em nhá sắp loạn luôn này đấy đấy như tiếng này máy nghe hột bầu cua nghe và báo biết là có chai bầu nhá một trăm trăm là có chai bầu thế này này mở bát là có chai bầu này mở này có bầu nhá một bầu một cá một cua đấy rất là ok luôn cái máy nghe hột chơi bầu cua này mà mình không cần phải lồn bắp một đĩa hay lồn những con hột vào sân chơi mình bịp tới nhá test tiếp cho anh em một vài tiếng nữa này sắc loạn luôn đấy như tiếng tiếp theo này máy nghe nghe và báo tôi biết là sẽ có con gà nhá đấy rất là nhanh luôn mở bát cái này là con gà này mở bát này có gà nhá một gà và hai chai bầu đấy ok luôn tiếp tiếp cho một vài tiếng nữa này ấy sắc nặng sắc nhẹ không quan trọng nhá chỉ làm sao sắc mà bộ hộp nó phát ra tiếng kêu là được em nhá ấy những tiếng này máy nghe phân tích báo tôi biết là có con tôm em nhá một trăm trăm bát này có con tôm này mở bát tiếng này con tôm này mở này có tôm em nhá hai tôm vào một bầu đấy đánh một được hai luôn rất là ok tiếp tiếp cho anh em một thứ nữa này đấy sắc nặng luôn đấy như thế này máy nghe nghe và báo cho biết 100 trăm một tỷ phần trăm con cua nhá mở bát tiếng này là con cua này em thu tha xa bờ về bộ môn chơi bầu cua anh cái máy nghe của bên trung tâm tôi cung cấp cho anh em em sẽ về bờ và em sẽ kiếm rất nhiều tiền mở bát tiếng này con cua này có cua nhá một cua một gà một tôm tôi tắt cái máy báo rồi đi này đấy thì như đầu video đã nói là khi quay video xong trên cái bộ hột bầu cua này tôi sẽ bóc nát cái bộ hột bầu cua ra để chứng minh cho anh em là đồ tôi quay video 100 tôi 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chọn thì sau đây tôi sẽ làm như vậy đấy cách thức sử dụng thì rất là đơn giản thôi mình chỉ cần mang một cái máy nghe vào sân chơi sòng sới mình ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét đổ lại đấy mình đã là người chiến thắng rồi đấy máy thì nó chung bên trung tâm tôi khi em lấy đồ bịp trung tâm tôi sẽ bảo anh em tất cả các máy móc là trên một năm em nhé đấy anh em nào thắc mắc hay cần tư vấn gì thì anh em hãy nhấc máy ngay alo tôi qua cái đầu số hiển thị trên bên trên màn hình để có những chuyên viên tư vấn cho anh em 24 trên 24 giải đáp những thắc mắc hay những câu hỏi cho anh em đấy anh em nhé đấy anh tôi đã bóc nát cái bộ này ra anh em chưa đấy hoàn toàn 100 trăm đồ chọn luôn đấy thì Vừa rồi tôi đã giới thiệu về hai cái sản phẩm đồ chơi, đồ bịp hiện đại với cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu. Mình không cần phải luồn nắp, luồn đĩa, luồn những con hộp vào sân chơi nhá. Mình chỉ cần mang một cái máy nghe vào sân chơi thôi. Đây là hai cái sản phẩm hiện đại nhất của bên trung tâm tôi. Mà độc quyền chỉ duy nhất trung tâm tôi có mà trung tâm tôi chưa có phân phối hay một đại lý hay cơ sở thứ hai của sản phẩm đồ bịp này. Thì công ty tôi có hai cơ sở chính. Cơ sở một là bến xe miền Đông Sài Gòn, cơ sở hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Anh gần trực tiếp cơ sở càng nào qua trực tiếp cơ sở càng đó để test thử hàng ok thì cái mang hàng về đánh còn anh em ở xa không có thời gian qua cơ sở cửa hàng trung tâm tôi sẽ hỗ trợ gửi những sản phẩm đồ bịp hiện đại này qua đường tàu xe hay đường điện anh thuận tiện nhận đồ bịp ở đâu là trung tâm tôi sẽ gửi đó anh em để anh có những sản phẩm đồ bịp hiện đại mang về đánh anh em kiếm cơm gạo nhé thì ngoài những sản phẩm đồ bịp hiện đại về bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu trung tâm tôi cũng cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp cao cấp khác như là đồ bịp về sóc đĩa bài lá chip gà hay là cung cấp những bản game công thức quy luật game bầu cua game sóc đĩa game tài xỉu chơi trên điện thoại nhé em cần trực tiếp những cái đồ bịp gì thì em hãy nhấc máy alo tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình đó thì thời lượng video của bạn tôi xin kết thúc video ở đây xin chào tất cả anh em